Alo. À, vâng, à, xin được kính chào quý anh chị và tất cả mọi người ạ. Chào mừng tất cả quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sơ Cộng miền Nam của em Huyền Trang 01 ạ. À, một thời gian à, do công việc à, vâng, Huyền Trang không lên được video đều đặn cho tất cả quý anh chị. Cho nên à, Huyền Trang cũng xin à, gửi lời xin lỗi à, chân thành đến tất cả quý anh chị đã một thời gian đã yêu mến cũng như ủng hộ em Trang. Và hôm nay công việc của em Trang đã thuận lợi thì em Trang tiếp tục lên à, sơ cầu cho quý anh chị à, về lô tô miền Nam à, đầu đuôi à, tham khảo hàng ngày. Cho nên cô chú anh chị và mọi người yêu mến em Trang thì hãy nhớ để lại cho em Trang một like yêu thương cũng như ấn đăng ký kênh để tiện theo dõi mỗi khi à, em Trang phát hành video quý chị nhé. Và lời đầu tiên thì à, em Trang xin gửi lời chúc mừng, à, chúc sức khỏe cho tất cả quý anh chị à, có một sức khỏe dồi dào, công việc à, chúng ta may mắn hàng ngày và chúng ta sẽ ăn được lô tô cũng như đầu đuôi à, các đài hàng ngày quý anh chị nhé. Và không mất thời gian lâu của cô, cô chú chị thì em Trang quay trở lại với bản mở thưởng kết quả của ngày hôm nay ạ. Thì à, do một thời gian à, em Trang không chốt cũng như không lên video cho cô chị được cho nên là không có cái bản kết quả à, lỗi chứng ngày hôm qua được thì em Trang ngày hôm nay em Trang sẽ lên à, em Trang sẽ lên cái phần đó là nhận xét những con số ngày hôm nay quý chị nhé. Thì ngày hôm nay sổ số miền Nam sổ ra ngày thứ năm ngày 15 à, tháng 9 năm 2022 đúng không ạ? thì gồm có ba đài đó là Tây Ninh An Giang và Bình Thuận. Đối với đài Tây Ninh thì à, chúng ta có đầu là con số 95 và đuôi đặc biệt là con số 03. Và đài An Giang thì có đầu là con số 41 và đuôi là con số 97 ạ. Và tiếp theo đài Bình Thuận thì có đầu là con số 89 và đuôi là con số 73. Thì à, đài đặc biệt ở đây Tây Ninh thì có tổng là tổng 3 và An Giang tổng 6 và Bình Thuận tổng không quý chị nhé à, nhìn chung các đầu lô thì à, em Trang sẽ đến phần tham khảo cho con chị đó là đầu Tây Ninh từ, từ đầu 0 cho đến đầu 9 thì à, có đầu số 8 là bị câm quý chị ạ đầu số 8 là bị câm à, con lô hai nháy thì à, ở đây Tây Ninh thì à, không có con lô nào hai nháy quý chị ạ tiếp theo tới đầu à, An Giang thì chúng ta có đầu từ đầu 0 cho đến đầu 9 thì có đầu số 1 và đầu số 7 đã bị cầm quý chị ạ và con lô hai nháy ở đây ạ à, An Giang thì có con số 97 quý chị ạ 97 được hai nháy và tiếp theo con lô 53 hai nháy quý chị nhé và tới đây Bình Thuận thì từ đầu 0 trở đến đầu 9 thì đầu số 0 đã bị câm hoàn toàn và điểm qua con số hai nháy thì à, như vậy thì không có số hai nháy ở Đà Bình Thuận quý chị À, quý chị cũng đã biết rồi à, một thời gian thì em Trang có bắt chốt số à, lô cũng như đầu đuôi thì à, à ăn khá là tưng bình khá là rực rỡ cho quý anh chị hàng ngày đúng không ạ thì cô chú anh chị cũng đã đăng ký kênh cũng như ấn like ủng hộ em Trang rồi thì em Trang xin à, gửi lời chân thành cảm ơn tới tất cả quý anh chị và à, em Trang cũng hứa với bản thân cũng như hứa với tất cả quý anh chị rằng à, em Trang sẽ chọn ra những cái đường cầu hay những con số đẹp nhất à, để cho à, cho cô chú anh chị tham khảo hàng ngày để chúng ta chơi mua lô tô à, của miền Nam ít nước lợi nhà quý anh chị nhé và sau khi kết quả là sổ ra ngày hôm nay thì em Trang sẽ lên à, nghiên cứu cũng như phân tích và đưa lên những cái phần dự đoán chốt số cho quý anh chị tham khảo vào ngày mai như sau. Và sau khi đã nghiên cứu và phân tích thì em Trang đến à, phần chốt số tham khảo cho quý anh chị vào ngày mai như sau đúng không ạ? Ngày mai của chúng ta là ngày thứ sáu ngày 16 tháng 9 năm 2022 thì à, gồm có ba đài đó là Vịnh Long, Bình Dương và Trà Vinh. Đối với đài Vịnh Long thì em Trang có bao lô cho quý anh chị đó là ba sáu sáu ba là Bình Dương bao lô đó là 97 và 79 và Trà Vinh thì bao lô đó là 83 và 38 ạ à, đầu đuôi số ba này đó là 54 45 78 87 và 86 68 ạ trên đây là những con số cho quý anh chị chơi tham khảo vào ngày mai ngày 16 tháng 9 năm 2022 thì em Trang cũng à, đưa ra những con số cũng như những cái tâm huyết à, chốt ra những con số à, cô độ tiền đề cao nhất cho quý chị để chúng ta tham khảo và chơi vào ngày mai đúng không ạ thì à, hy vọng rằng ngày mai chúng ta sẽ gặp nhiều may mắn đắc tài đắc lộc à, video của em trang live đến đây là kết thúc thì à, xin kính chào hẹn gặp lại quý anh chị vào ngày mai à, chúc cho quý anh chị vào ngày mai chúng ta sẽ luôn luôn gặp nhiều thành công gặp gái được nhiều thành công cũng như gặp nhiều may mắn và quý anh chị à, yêu mến kênh của em trang thì đừng quên để lại cho em trang một đố like yêu thương cũng như ấn đăng ký kênh để hỗ hộ em trang em trang có động lực à, đưa ra nhận đường cầu cũng như soi cầu cũng như lên video thường xuyên hàng ngày cho quý anh chị để chúng ta tham khảo chúng ta chơi quý anh chị nhé em trang xin kính chào hẹn gặp lại ạ